hai xin chào anh chị nha Xin chào anh chị là quý nhà đầu tư Thì à, rất là nhiều nhà đầu tư ở thành phố cũng như là Bình Dương à, Đã đặt rất là nhiều câu hỏi à, cho em rằng là Ở Dầu Tiến thì có cái gì để đầu tư Thì à, hôm nay em đã đi quay những cái lô đất á à, Và sẵn thì em chạy xuống một cái bờ sông Thì ở đây thì hiện tại em đang đứng ở bờ sông Chỗ em gọi là Rạch Sơn Đài Và cái chỗ em đang đứng á, thì người dân ở đây ta gọi là cái bầu sen ha và ở đây thì có một cái lô đất thì cũng một cái nhà đầu tư ở dưới thành phố người ta mua á rất là đẹp ừ, người ta sang bằng rất là đẹp thì như anh chị lắng nghe thì là anh chị nghe cái tiếng à, chim hót không chim đó là gọi là chim yến đó thì ở bờ sông này thích rất là thích hợp để làm du lịch à, nhà hàng cũng như là nuôi chim yến à, hôm nay cảnh trời rất là mát thì ở đây thì ngoài ra thì mình có thể là nghỉ dưỡng bởi vì dòng sông này rất là nhiều cá em à, sẽ quay cho anh chị coi à, những anh anh chị ở đây người ta chiều á người ta đi câu cá này ha đây như sau lưng đây thì anh chị thấy là một bãi đất trống nè đó quá trời luôn thấy không rồi bây giờ em sẽ quay ờ, cái camera lại cho anh chị coi cái cảnh sông này đẹp như thế nào và có muốn về đây để đầu tư cũng như là sinh sống ở dầu tiếng đây không nha dầu tiếng thì rất là thơ mộng và đẹp đây em đang đứng ở bờ sông và bạn của em đang câu cá đây. Chiều là hay xuống đây câu cá. Đó, thấy câu cá không? Đó, thấy chưa? Xong ở đây nước rất trong. Và xa góc bên kia thì có một cái nhóm à, mấy người người ta câu. Này à, bên kia cũng vậy luôn. Thì cái lô đất này rất là đẹp, rất hoàn phẳng luôn nè. Lô đất này đó mua rất là mắc tiền. À, không khí ở đây thì như bầu trời ở đây thì rất là trong sạch rất là mát mẻ nó không có ô nhiễm như ở thành phố đặc biệt ở đây thì những lô đất đây rất là thích hợp để nuôi yến nghỉ dưỡng hoặc à, những cái bờ sông view thế này á, mình có tiền mình đầu tư á mình sẽ làm nhà hàng khách sạn à, khu nghỉ dưỡng ở đây ha thì à, anh chị à, cũng như là quý nhà đầu tư á, quan tâm á thì hãy để lại cái số điện thoại bên dưới ha em sẽ tư vấn một cách miễn phí và cho anh chị biết thêm nhiều thông tin và nhiều lô đất tiếp theo theo ờ, à, À, những nhà đầu tư cũng như là quý anh chị muốn tìm lô đất như thế nào và à, yêu cầu của mình như thế nào á, thì hãy cứ để lại cái số điện thoại và kết bạn Zalo em dưới đi rồi à, liên hệ với em em sẽ làm công cụ miễn phí cho anh chị luôn là sẽ đi tìm những cái lô đất đó à, em sẽ quay lại những cái lô, cái cái video giống như vậy nè khi nào mà anh chị cảm thấy thích hợp thì chị chạy lên và xem đất là cọc thôi anh chị không phải mất thời gian mà lặn lội từ dưới kia lên đây à, hàng ngày này qua ngày kia mà tìm những cái lô đất nó không ưng ý như mình thì uh, em ờ, làm cái kênh youtube cũng như là trang facebook của em á anh chị hãy theo dõi và kết bạn zalo để lại số điện thoại để lại cái uh, bình luận bên dưới youtube của mình á à, cũng như là ở facebook của em em sẽ giúp anh chị làm những điều đó ha à, cũng như là các cô chú nhà đầu tư á, không có thời gian thì hãy để lại cho con những số điện thoại à, kết bạn zalo với con con sẽ giúp cô chú à, tìm ra những lô đất đáng đầu tư và đầu tư tốt ở dầu tiếng này